Xin chào Việt Nam Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đưa dữ liệu lên File Store Đây là bài học thứ 8 trong khóa học Angular Firebase Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ vào ờ, file ờ, app.module.ts khai báo thêm hai thư viện là thư viện file module và thư viện file store module Angular File Module và Angular File Store Module. Tiếp đến ta sẽ trỏ được dẫn đến ờ, hai thư viện này. cuối cùng thì ta sẽ gọi thêm ở dưới các bạn nhớ khai báo ở trên thì ở dưới cũng phải gọi thì chúng ta mới chạy được tiếp đến ở thư viện Angular File thì ta sẽ gọi initialize app và truyền tham số environment firebase vào Tiếp đến ta lại khai báo thư viện Environment Cho đường dẫn đến thư viện Tiếp theo ta chuyển sang file app.component.ts Chúng ta lại tiếp tục khai báo thư viện ở file này Thư viện Angular File Store Tiếp theo ta sẽ thêm một tham số ờ, private Angular File Store vào constructor. Chúng ta sẽ comment ờ, các mảng local lại. Và giờ, bây giờ các mảng dữ liệu của chúng ta sẽ nối trực tiếp đến uh, File Store. Đầu tiên đấy là mảng to do chúng ta sẽ tạo một collection to do ở trên file store và khi uh, dữ liệu thay đổi thì chúng ta sẽ ghi ngay xuống uh, File Store Collection tương tự với ờ, hai mảng intro web và mảng đăng Tiếp đến ta sẽ cấu hình lại ờ, sự kiện drop sự kiện kéo thả đầu tiên ta sẽ khai báo một uh, constant item bằng event chấm period previous container chấm data của ngoặc vuông event chấm previous index tiếp đến thì ta sẽ gọi đến git.store.filestore run transaction ta sẽ chuyển từ à, mảng cũ sang mảng mới ta sẽ gọi git.store.collection event bromid previous container.id chấm doc item id delete ta sẽ xóa item xóa dòng đấy ở mảng cũ và cho vào mảng mới xóa ở previous container và add ở container vẫn đang có một số lỗi tôi sẽ chỉnh sửa lại trước khi ờ, xóa và thêm ờ, item ta sẽ phải gọi một ờ, constant promit và cho hai dòng xóa và thêm vào tiếp đến ở ờ, hàm à, Dialog afterglow thì chúng ta cũng sẽ chỉnh sửa lại nếu là nhấn vào nút xóa nếu nhấn nút xóa thì ta sẽ chạy các ờ, dòng lệnh sau ta sẽ xóa ở trong ờ, store collection nếu không phải xóa thì ta sẽ chỉnh sửa thông tin update tab ở trên file store tiếp đến ở trên giao diện app.component.html ta sẽ chỉnh sửa tiếp chúng ta sẽ gọi à, hàm à, bất đồng bộ asin à, ngif thì ta sẽ chuyển thành à, asin à, chấm Tương tự ở ờ, NG4 ta cũng ờ, thêm ờ, xử lý bất đồng bộ vào và sẽ chờ dữ liệu từ file store trả lên. Ở hàm new start chúng ta cũng sẽ viết lại để đẩy task mới vào trong file store. task mới sẽ mặc định vào ờ, collection to do nếu không có kết quả tức là ta nhấn nút cancel thì sẽ không tạo task mới hàm drop thì chúng ta cũng trả về bromid bây giờ chúng ta sẽ chạy lại project của chúng ta xem dữ liệu đã ăn vào file store chưa à, chỗ này tôi quên chưa chỉnh à, bắt đồng bộ cho các uh, các mảng còn lại chúng ta sẽ thêm tương tự như ờ, ở mảng ờ, to do các ờ, tab chưa được thực hiện Đấy, chỉnh những, những tab đang thực hiện và những tab đã hoàn thành cũng chạy async xử lý bất đồng bộ vẫn đang lỗi lỗi này là lỗi gì đây ở ờ, đâu sửa lại cho đúng nào à, chúng ta sẽ thêm uh, ờ, nun ở đây nữa như vậy là đã lên rồi ok có vẻ như là hết lỗi rồi chúng ta sẽ build lại build thành công như vậy là task của chúng ta đã ăn chúng ta sẽ test thử xem kiểm tra xem trong file store có dữ liệu của chúng ta không như vậy đã thành công nếu các bạn thấy video hay hãy ấn nút like nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ với bạn bè còn nếu thấy chưa hay hãy để lại phần bình luận đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình xin chào và hẹn gặp lại